Kain tikunun. cánh tít mù luôn đứng sau nồng cứu nạn ui ui ui mẹ mày cánh kinh chưa cánh sợ không Rồi, ờ, lên trước em ơi chè chèo cành cực khó luôn có cái cành thế ở trên này nhưng nó không lên này ngồi bắt đầu mổ vai nhòi được rồi đúng rồi nên tí nữa khôn chưa xuống anh dưới đi em Xé tiếp đi nào em hầu kinh khủng khiếp luôn mọi người đuôi gạ đánh nhau này mày xóe cánh mổ lan mổ vanh luôn rồi à, nhìn chưa siêu mỏ siêu cánh chén luôn sút sút mẹ mày đủ các bài đấy mũi cánh mẹ mày khiếp chưa Dính lên Đưa lên Mẹ khôn chưa mày đấu từ lúc mẹ một giờ trưa đến giờ sợ không rồi bây giờ này hai rưỡi hình như đúng cành đấy à, quý quý cánh sợ không quen cánh mẹ mày lại xuống đây thế trên này có canh thế này mà nó không ra cũng là vấn đề rồi đúng rồi đúng rồi lên thì nữa thế nạn rồi đúng rồi lên thế mẹ sợ không sozinho. thì chỉ có đứt thôi con ạ đến đấy thì chỉ có đứt thôi ngồi ăn đi Ui, mẹ mà cánh khiếp không? thì nó học nén nó xong nhá địt mẹ mày siêu phẩm luôn còn mẹ mày à, vẫn mổ luôn hết hai quả pin của em mới ăn được nó Rồi. Treo lồng có cành thế đàng hoàng nhé à. Mấy cụ Mấy cụ lão ngắn thì à, Cành thế này Không xuống luôn Gỡ bổ cho anh em xem Tới tay luôn cái điện thoại đây cái đây hơi lâu nhưng mà phải đi mẹ chất lượng hiểu không điện thoại đâu đang khỏe à? Ừ. Trùng đâu? Trùng chỗ này Kéo ngang Trời vãi cả đài luôn, Núi à? Để anh có quay nhá đâu Hả? Đang quay mà Rác Vẫn à? nhìn thấy màu đỏ đúng không? Ừ. Vẫn có thì chấm đỏ trên đúng không? Rác rác kiểu lôn đi luôn mặt chân cũng lại rồi xem nào Đây. ok cầm anh ta cạnh à, mắc hơi nhiều đi loạn soạn cả cho đầu ra trước đéo biết nó xoắn kiểu gì luôn xã hội bây giờ nó rất nhiều ui cháu ngồi nhà chú ấy cổng trường có hai suốt thì à. ngồi rồi đấy nhưng mà cuối cùng người ngay người thật thấy nhở vâng đấy người thì lấy chị ấy, ấy ra hỏi cháu cũng bảo là ờ, ấy ừ, mà tôi nói là anh em đấy vâng. nãy về một anh nằm ngứa ấy chẳng lẽ hôm nay nó mới đi đấy, cháu thôi người, còn cháu thì chắc là chú tôi nói, quên ừ. mặt quên mặt suốt tôi nói rồi. thẳng câu đó gì đấy nó lòi lõng mà nó nhờ lướt đấy còn riêng ấy thì khác cái đấy trộm cắp thì người ta biết mà ừ, đấy không đấy đây là tôi tôi vâng nghe, đúng rồi người lạ tôi thì... ở xa nghe cuộc điện tôi mới về thôi cháu đi ngồi ở nhà chú gì ở ấy suốt mà cổng cho cấp hai suốt mà ngồi nhà chú gì gì, chú chú gì bắn nước ấy nhà cô gì hai thằng à, một thằng học trên công nghiệp trên thái ấy. ai thiếu gì thằng ở đây đây